Thúy Phương hôm nay gặp lại các anh chị và các bạn để à, giúp cũng như là chia sẻ cái cách mà sử dụng về ghe titan hai dòng ghe titan à, đen đỏ truyền thống và ghe titan gold à, các anh có thể lựa chọn một trong hai dòng ghe titan này để chúng ta sử dụng à, tập luyện massage hàng ngày để hỗ trợ giúp các anh nam giới tăng kích cỡ và dòng ghe titan này các anh là yên tâm là thành phần từ thiên nhiên các anh có thể là sử dụng như là một chất ghe bôi trơn một một chất ghe bôi trơn chúng ta sử dụng trong cái vấn đề sinh hoạt chăn gối hoặc là trong chúng ta sử dụng massage thường xuyên tập luyện massage hàng ngày thì nó sẽ hỗ trợ giúp các anh nam giới tăng kích cỡ và ờ, bên Phương cũng như là Sáu phía Quang luôn là cung cấp những cái dòng dây titan chuẩn chính hãng và luôn luôn lúc nào cũng có những cái sản phẩm những cái lô mới nhất như là dây titan đen đỏ truyền thống hiện nay thì đang là có uh, lô 22 rồi ha lô 22 và cái dòng dây titan gold hiện nay là lô 02 rồi sắp sửa là ra những cái lô hàng mới nhất thì nhà sản xuất đang thông báo đến Phương ha đó uh, Phương lúc nào cũng có những cái lô hàng mới nhất và chuẩn chính hãng nhất sách tay từ bên Nga về gửi đến các anh chị và các bạn nếu như các anh chị có nhu cầu cũng như tin tưởng à, về à, Phương cũng như là shop huyết quan và dòng gây titan này thì các anh chị gọi điện ngay cho Phương qua số điện thoại 0975 418 để mình mà mua và sử dụng cái dòng gây titan này để à, tăng kích cỡ cậu nhỏ cho các nam giới ha và à, Phương à, xin à, phép về vấn đề chính đó là chúng ta à, cái cách sử dụng của cái dòng sản phẩm này sẽ như thế nào để giúp các nam giới tăng kích cỡ tại nhà à, rất là đơn giản thôi chúng ta thứ nhất cái điều đầu tiên là chúng ta phải mua được dây titan chính hãng đầu tiên là chúng ta phải mua được dòng dây titan chính hãng và chuẩn xác nhất à, và để mua được chính hãng thì gọi điện ngay cho Phương Phương cam kết đây là dòng dây titan chính hãng nhất ở bên Phương và cái tiếp theo để chuẩn bị nữa là chúng ta à, sử dụng một cái à, thau nước ấm hoặc là một cái khăn ấm chẳng hạn à, nếu như một cái thau ấm một cái thau ấm thì chúng ta chuẩn bị um, sẵn một cái thau nước ấm và một cái khăn bông ha một cái khăn bông à, các anh có thể là chúng ta vệ sinh sạch sẽ cái cậu nhỏ của mình trước chúng ta vệ sinh sạch sẽ cậu nhỏ của mình trước sau đó các anh có thể là một là mình ngâm trực tiếp vào cái thau nước ấm như vậy mình ngâm ngập vào cái cậu nhỏ của mình luôn ha mình ngâm khoảng 2-3 phút để cho cái da cái cậu nhỏ của mình nó được giãn nở ra để khi mà mình sử dụng gel titan đạt được kết quả cao hơn và hấp thu gel titan dễ dàng hơn khi mà đã ngâm nước ấm xong một là chúng ta có thể ngâm trực tiếp vào cái thau nước ấm chúng ta đã chuẩn bị hai là các anh có thể chuẩn bị một cái khăn ấm một cái khăn ấm ha chúng ta ủ quanh cái cầu nhỏ của mình đó nếu như không mình không ngâm vào một cái thau nước ấm thì chúng ta có thể là mình lấy một cái khăn ấm mình ủ quanh lên mình ủ quanh mình cũng ủ khoảng vài phút như vậy đó khi mà ủ xong rồi chúng ta thể lau khô nước ở trên cái cái phần da của cậu nhỏ đi rồi à, khi mà đã sử dụng nước ấm xong rồi thì à, các anh hỏi phương là mình có nhất thiết là nên sử dụng nước ấm hay không thì à, phương khuyến khích cũng như là ừ, khuyến khích khách hàng là mong là sử dụng nước ấm vì nước ấm nó sẽ có tác dụng rất là tốt mình hấp thu gel nó dễ dàng hơn và đạt được kết quả cao hơn đó đó khi mà sử dụng nước ấm xong rồi các anh có thể lựa chọn một trong hai dòng ghe titan một trong hai dòng ghe titan để chúng ta tăng kích cỡ ha và dòng ghe titan gold đây là phiên bản đặc biệt và mới nhất đạt được kết quả cao hơn so với dòng ghe titan đen đỏ truyền thống thành phần như nhau nhưng mà chất lượng của dòng ghe titan này do nhà già sản xuất gia tăng thêm thì chúng ta sử dụng sẽ đạt được kết quả cao hơn tùy vào lựa chọn của mỗi người nha à, Phương Dương hướng dẫn cái cách sử dụng à, về gel à, titan gold đi và cách sử dụng của hai dòng game này là đều là như nhau nha không có gì khác nhau cả Phương vừa hướng dẫn xong rồi cái cách nước ấm thì chúng ta nhỏ tiếp một giọt gel titan ra một lần chúng ta sử dụng gel titan ở đây là từ 3 đến 4 giọt gel titan nếu như các anh chị là cảm giác như là mình đổ phần gel ra nhiều thì chúng ta thấy nó là màu gel đục màu gel rất là đục và trăng nếu như mà chúng ta ờ, nó gel mà nó dàn ra rồi nó mỏng ra rồi thì các anh lại thấy nó là trong đó đây là cái chất gel mà hàng thật là hàng chuẩn chính hãng thì sẽ như vậy và gel là phải sệt sệt không lỏng và cũng không đặc nha để đó là điều lưu ý mà phương vừa hướng dẫn sử dụng mà vừa phân biệt cái cách mà để nhận biết hàng thật hàng giả luôn đó gel là phải sệt sệt không lỏng cũng không đặc quá nha và gel là phải sệt sệt nhớ giúp phương và bôi lên da là cảm giác mát lạnh mùi thơm rất là nhẹ dịu khi mà một giọt gel đầu tiên chúng ta thoa lên rồi thì à, các anh có thể làm thực hiện bài tập massage ngay hoặc là chưa vội thực hiện thì chúng ta cứ để ra gel thấm trước đã Gel thấm khoảng vài phút thì các anh có thể thực hiện tiếp một à, một giọt gel titan nữa Một giọt gel titan ra để chúng ta thực hiện bài tập massage Một lần chúng ta sử dụng khoảng một giọt gel là tầm một hạt đậu phộng của chúng ta thôi ha Tầm một hạt đậu phộng thôi thực hiện bài tập gel win theo nhà sản xuất đề nghị nhà sản xuất đề nghị chúng ta sử dụng thực hiện bài tập gel win bài tập gel win để chúng ta massage đó các anh chị có thấy không ạ à? bài tập Zewin bài tập Zewin vậy thì bài tập Zewin là như thế nào các anh chỉ cần tạo ngón tay cái và ngón tay trỏ của mình thành hình tròn như thế này chúng ta nắm từ gốc của cậu nhỏ mình ha mình vuốt theo chiều dài cậu nhỏ của mình như thế này đó rất là đơn giản đúng không ạ nhưng mà động tác này nó sẽ hỗ trợ nó giúp các anh nam giới là tăng kích cỡ cả về chu vi và chiều dài rất là tốt nếu như các anh chị có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái dụng dụng cụ hỗ trợ đó là máy tập chúng ta có thể sử dụng kèm máy tập mình massage tay xong để cậu nhỏ của mình cương cứng mình phát triển mình thấm gheo vô tốt rồi thì mình sử dụng thêm cái máy tập để nó phát triển cậu nhỏ của mình hơn đó mình cứ thực hiện cái bài tập đơn giản này thôi rất là dễ hoặc là chúng ta có thể nghiêng sang trái mình nghiêng sang phải hoặc mình có thể bẻ lên trên mình có thể bẻ xuống dưới đó mình tùy vào cái động tác như thế này để mình thúc đẩy là cái lượng máu bơm về cậu nhỏ của mình và những cái lượng cơ những cái à, tế tế bào ở trong đây khi mà gel hấp thu vô nó sẽ giúp là ừ, máu bơm về từ những cái thể hang thể xốp được nó phát triển hơn từ đó thúc đẩy cái quá trình phát triển của mình cái cậu nhỏ của mình được hoàn thiện hơn và gel titan này chúng ta sử dụng liệu trình là từ 3 đến 5 chai từ 3 đến 5 chai một chai chúng ta sử dụng trong khoảng 15 đến 20 ngày 15 đến 20 ngày và một lần chúng ta sử dụng là từ 3 đến 4 giọt gel đó nãy giờ Phương bỏ ra là đã ba giọt rêu hai ba giọt rêu rồi thì chúng ta massage khoảng được 10 phút sau khi mà đã massage xong thì chúng ta không rửa lại ha chúng ta không rửa lại với nước để cho gel thấm vì gel đã thấm khô vô rồi thì cảm giác là à, rất là dễ chịu nó không có nóng hay là cũng không gây khó chịu cho trên trên da cậu nhỏ chúng ta rất là dễ chịu à đó thì Phương vừa hướng dẫn xong cái cách sử dụng gel titan à, đen đỏ truyền thống và gel titan gold kết hợp với nước ấm à, anh chị nào mà còn thắc mắc về à, à cái à, những cái à, bên phần nào đó thì cứ nhớ số điện thoại của Phương đó là 0975 418007 à, gọi điện ngay cho Phương để Phương tư vấn cho các anh chị à, về những cái sản phẩm sinh lý khác ở bên Phương cung cấp Phương xin cảm ơn à, các anh chị đã theo dõi video clip này Xin chào và hẹn gặp lại ạ